về làm dâu thì con có làm à, những bộ phận của nàng dâu rửa chén giặt áo dọn dẹp này có không dạ được mẹ chồng cưng nên là con không phải làm việc nhà không làm gì hết dạ con chỉ ở nhà con chăm em bé rồi à, chăm cho chồng con thôi còn mọi việc là mẹ dành mẹ làm hết rồi <laughs> sướng quá ta thì nói chung đó là mình có một thằng con trai thôi mình đâu có nhiều đâu nên cũng không có cái việc gì mà mà, mà phải để cho cho con nó làm hết á tự mình làm hết luôn ờ à, coi như là miễn là con cái nó vui là cô cảm thấy vui rồi nhưng nha thì mình quét nhà cửa rồi nấu cơm nấu nước ai nấu à nấu cơm nước thì nói chung á xã ông đi làm về sớm thì ông nấu cơm là nhiều ba thì dành nấu mẹ thì ngồi phụ chút chút gì đó còn không thì hai mẹ con ngồi duỗi món tay cho nhau xong rồi cái nấu xong cái ba kỳ dọn lên ăn trời ơi trời thương có nghiệp ba chồng không ba chồng nấu cơm con dâu với mẹ ngồi duỗi món tay <laughs> ha chào em gái dạ xin chào chị xin mời cô và chị ngồi ạ à. xin chào Nguyên Linh dạ chào Lê Lộc dạ chào và cô. xin chào quý vị khán giả có mặt hôm nay dạ <laughs> cô tên à, là Nguyễn Thị Liên cô năm nay cô 57 tuổi dạ bây giờ hiện tại thì cô đã nghỉ hưu rồi mình đang ở đâu ạ à? nhà cô ở à, phường Bình Thọ Thủ Đức phường dạ dạ dạ xin mời chị ạ à. dạ cô chào chú Việt à, Linh chào Lê Lộc chào quý khán giả À, con tên là Ngọc Sương, năm nay con 31 tuổi, con có bé 18 tháng à. Chị làm dâu của mẹ bao lâu rồi? Dạ được 2 năm rồi À Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu này đó Thì cô ấn tượng điều gì? Con trai cô dắt về Cái ấn tượng của cô là nhìn thấy nó cũng có vẻ hiền lành Cũng chất phát như là không xe xua Cô thích là thích cái cái sự không xe xua của con bé Chồng em dẫn về thì trước đó thì chồng nói là Nhìn mẹ hiền lắm, không có sao đâu còn lúc mà em bước vô nhà gặp mẹ thì em cũng thấy là nhìn mẹ kiểu như dữ cái gì khớp á là mình không có dám nói mình không có dám làm cái gì á xong rồi tới bữa đó là có ngồi lại ăn cơm mà xong rồi cái à, ngồi ăn mình cũng không dám ăn mà mình múc cũng không dám múc mà kiểu như mình làm phụ quá thì mẹ cũng không cho mà cái cứ nghĩ là Thế như là mẹ sợ mình làm hư mình làm không được cái gì á mẹ không cho làm nên là thấy mẹ hơi khó chịu hơi khó chứ đó dạ, nhưng mà qua mấy lần sau con qua nhà chơi á cái một lần là con vô tình là con đi ra cổng á cái con đứng dựa vô cái cái tường nhà á đó là con quy một hàng kiến lửa luôn cái xong cái à, mẹ chồng con thấy con như vậy dính dựa dính như người nè cái mẹ chồng lại phủi cho con ừ. lúc đó thì con thấy là mẹ dễ gần hơn mẹ kiểu như là mẹ tình cảm hơn phủi kiến đó hả dạ mẹ tình cảm ai thấy kiến trên ra người khác cũng phủi thôi mà <laughs> Đúng nhưng không? mà cái hành động nhỏ à, nhưng mà chạm yêu trái tim giờ nàng dâu con thấy một kiến tên lai người khác con cũng phủi thôi mà không người khác là con phủi với chú là con để con ác rồi về <laughs> làm dâu thì con có làm à, những bộ phận của nàng dâu rửa chén giặt áo dọn dẹp thì có không dạ được mẹ chồng cưng nên là con không phải làm việc nhà không làm gì hết dạ con chỉ ở nhà con chăm em bé rồi uh, chăm cho chồng con thôi còn mọi việc là nãy dành mẹ làm hết rồi <laughs> sướng quá ta thì nói chung đó là mình có một thằng con trai thôi mình đâu có nhiều đâu nên cũng không có cái việc gì mà mà mà phải để cho cho con nó làm hết á tự mình làm hết luôn à, coi như là miễn là con cái nó vui là cô cảm thấy vui rồi nhưng Sao nha thì bình thường nhận cửa rồi nấu cơm nấu nước ai nấu à, nấu cơm <laughs> nước thì nói chung á xã ông đi làm về sớm thì ông nấu cơm là nhiều ba thì dành nấu mẹ thì ngồi phụ chút chút gì đó còn không thì hai mẹ con ngồi vũ món tay chơi nhau xong rồi cái nấu xong cái bà kỳ vọng lên ăn trời ơi trời chú có việc ba chồng không ba chồng nấu cơm con dâu với mẹ ngồi vũ món tay nha <laughs> à, ờ, vậy ba chồng dễ thương quá hả hai mẹ con cũng thích coi mấy chương trình mà nấu ăn rồi hướng dẫn này nọ rồi đó nhưng mà hai mẹ con con không biết nấu ăn xem chương trình nấu ăn mà không không à nấu dở quá không phải là cái gì cũng muốn vô nấu lắm nhưng mà nhiều khi vô làm cái không vừa ý ổng thành thử là ổng nói thôi để tôi làm cho nó lạ anh còn được con là con không biết nấu ăn nhưng mà con làm bánh được ba mẹ chồng con thích con làm bánh cho ăn đó chỉ làm bánh thôi hả dạ con phải nghĩ ra món ăn nào đó chứ không nói chứ con bé nó cũng làm được lâu lâu nó làm cà giám cho cả nhà ăn làm ăn cũng được dạ. nhưng mà coi như là không thường xuyên thôi à, nói chung bây giờ nó cũng còn có em bé nhưng mà hai mẹ con mình có sở thích chung là gì không chị ừ, sở thích chung là hai mẹ con cùng thích ăn vặt đi uh, mua sắm với nhau nè kiểu như đi làm đẹp đi, đi uh, tiệm tóc rồi trang điểm rồi đó thích như vậy <laughs> có điều cái là mình đó thì mình nói nhiều con bé thì nó ít nói <laughs> qua chương trình này thì mình cũng nói là mai mốt con bé thì coi như rộng mở chút nó nhiều hơn chút thì nhiều cái nhiều khi những cái gì trong lòng của nó nhiều khi nó không nói nhiều khi mình cũng không có hiểu nó im im nhiều khi là cái tạch cái thằng chồng đó thì đi làm mà nhiều khi ngoại giao đi nhậu với khách hàng này nọ con bé về cái mặt nó không vui <laughs> cái mặt nó hầm hầm có khi cô hỏi không biết nó có nghe hay là nó không nghe mà nhiều khi nó đi luôn nó không trả lời dạ. cô cũng thấy buồn lắm chưa <laughs> nói với đàn ông mà về nhà thấy phụ nữ mặt hầm hầm hầm hầm hoài <laughs> đúng là cũng khó chịu lắm á cái kiểu như là con ở nhà cả ngày á nên là nhiều khi trong chồng mình về để tâm sự để nói hay là để quan tâm chia sẻ gì cái bỏ đi nhậu tay mình về mình ngủ luôn lúc đó đâu có nói được cái gì đâu bạn dạ, biết không đôi khi là đàn ông á đi làm về mệt mình về nhà muốn thấy vợ mình vui thấy mẹ mình vui thấy mọi người trong nhà vui cái đã để cho mình quên đi cái mệt nhọc những cái gì tất bật ngoài cuộc sống đi rồi sau đó ăn cơm nước xong rồi nghỉ ngơi thậm chí lúc nào vui đó thì nói ra những cái điều mà mình khó chịu còn có những người mà khi thấy chồng mình về cái mặt hầm hầm hầm hầm, hầm không thèm nói cứ vậy chồng rất là khó chịu đàn ông khó chịu lắm đôi khi nó phát sinh rất là nhiều cái mâu thuẫn cãi vã nhau cũng từ câu chuyện đó tại vì hai đứa con là kiểu như đứa nào cũng nóng tính mà một đứa nói là phải một đứa nhịn mà trả lời thì mất công là con sợ cái chuyện nó lại lớn lên mà cái kiểu mà con nói không được thì con tức thì con để trong lòng kiểu như bị ấm ức á à. nên là cái con không được vui <laughs> nó hiện cái mặt luôn khi đó con chia sẻ với mẹ chồng nên nó nói mẹ cũng ức quá cũng đi giờ này cũng chưa về mà mẹ thấy không mà mẹ chồng lại binh con trai nữa chứ đâu dám nói mẹ cũng như là thương ờ, thương chồng á rồi thương chồng em á xong rồi thương cháu nữa binh mọi điều kiện á kiểu như là chiều hết mức có thể luôn cái kiểu như là bà nội binh cháu quá là mình không dạy được nhiều khi dạ. là chiều quá nhiều khi mình la một tí xíu cái là nội xót, cái nội gì la họ không thì cho mình cho ăn cái ờ, là kia thôi cho em ăn đi có sao đâu con em còn nhỏ mà cứ vậy thì mình mình không không không, không dám cãi đó ờ. không ừ. chị mẹ thấy sao mẹ điều đó thì nói cũng đúng nhưng mà tại vì nhiều khi mình thấy nó con nít dạ. nhiều khi nó đòi ăn mà không cho nó thì cũng thấy xót nhưng mà tại vì nói chung thằng bé nhà nó nó cũng to ký quá rồi nó sợ con nó bị béo phì <laughs> đôi khi á mình cho thì nó có vẻ không vui dạ. thì đó mình thấy nó cũng hợp lý thôi cũng không phải buồn gì nó đâu dạ nên uh, tâm sự mẹ chồng nhiều hơn con đừng nghĩ là mẹ thương con trai nhiều quá mẹ không chia sẻ với con đâu chắc chắn rằng trong lòng của mẹ cũng yêu thương con dâu như là con ruột mình thôi cứ chia sẻ mẹ sẽ là người gọi là giải quyết rất là tốt đôi khi nhỏ nhỏ mẹ binh nhưng chuyện nào mẹ thấy sai là chắc chắn mẹ sẽ la chồng ừ. của con ha dạ. giờ là chồng con nó gửi à, cho chương trình bức thư cứ đọc thử thôi chồng con nói gì <coughs> dạ. thư gửi đến mẹ và vợ đầu thư xin được chân thành cảm ơn các anh chị chương trình mẹ chồng nàng dâu đã tạo điều kiện để em có cơ hội được bày tỏ điều mà thường ngày không thể nói được với mẹ và vợ à cái anh ngại nói nè ha con gửi mẹ đây là lần thứ hai con viết một lá thư gửi mẹ như vậy đó sau lá thư lần đầu vào năm lớp 12 khi con học hành xa xúc làm mẹ buồn phiền tưởng chừng như lúc ấy khi mẹ đọc thư con gửi về mẹ sẽ giận dữ lắm nhưng khi con về đến nhà mẹ vẫn dịu dàng bên con động viên con giúp con ngày trưởng thành hơn Mẹ à, con thương mẹ nhiều lắm Mẹ đã đánh đổi cả cuộc đời để lo lắng cho con Những năm gần đây, con biết sức khỏe của mẹ không được tốt Nhưng mẹ vẫn cố gắng hết sức mình Dành những gì tốt đẹp nhất cho gia đình Đến khi quên chăm sóc cả bản thân của mình nữa mẹ đó Mẹ à, con xin lỗi mẹ Vì bản thân ngay lúc này chưa con chưa đủ lớn để có thể quán xuyến cả gia đình làm mẹ phải bận lòng lo lắng vì con nhưng mẹ ơi đến lúc này điều con mong mỏi nhất bây giờ là mẹ sống cho mình được không mẹ con trong mắt mẹ tuy vẫn còn là bé con như ngày nào nhưng đối với thế giới rộng lớn ngoài kia đã là một người đàn ông trưởng thành rồi mẹ mẹ cứ vui vẻ làm những gì mình thích đi mẹ mọi chuyện còn lại để con lo nha mẹ cuối thư con chỉ muốn nói con thương mẹ nhiều lắm cảm ơn mẹ vì mẹ là mẹ của con gửi vợ vợ à đầu thư anh xin chúc mừng em vì em càng ngày càng tự tin hơn can đảm hơn để đón nhận nhiều cơ hội trong cuộc sống hai năm qua không ít thì nhiều cũng làm thay đổi cách sống độc thân của hai đứa vui có buồn có giận hờn cũng có nhưng điều đó không làm thay đổi tình cảm của hai đứa mình em nhỉ đến lúc này anh lại càng tin vào hai chữ duyên phận em à anh là mẫu người sống cho gia đình anh không thích thể hiện tình cảm ra bên ngoài đâu điều đó đôi lúc làm em buồn đúng không nhưng qua đây anh muốn nói với em rằng anh yêu em và con nhiều lắm đó anh tin tưởng bản thân mình sẽ làm cho em và con hạnh phúc suốt cả quãng đường còn lại như anh đã từng hứa với em lúc hai đứa mình mới gặp nhau cảm ơn em những năm tháng đã qua đã dành thời gian để yêu anh chấp nhận anh và cho anh một thiên thần đáng yêu hiện tại cảm ơn em vì mọi thứ i love you ba ngàn i love you ba ngàn em à hạnh phúc là biết lúc có người chờ cửa ngay lúc ấy mọi thứ dường như đối với anh nó không quan trọng gì nữa hay lắm hạnh phúc là gì là đôi khi biết có người đó chờ cửa vợ mình chờ đó mình là hưởng ai chồng em rất là kiểu khô cạn á không có nói như gì mình nghĩ hết kiểu kiểu như là không có tình cảm á Ê như là mình muốn bày tỏ tình cảm mình ra cái chồng con dở mình cái cái coi như mình mất hứng mình hết muốn nói lại là không có nói là kiểu như mà anh thương em hay là anh yêu em vậy là không bao giờ nói hết á em có bất ngờ với lá thư này không có không cô có bất ngờ với lá thư này đó không? luôn tôi rất là cảm động khi nghe lời nói này của con dạ yeah. đôi khi đó có thể con cô chồng của con đó muốn nói nhưng nói không được đây là thông điệp từ trái tim của con mình đối với mình của chồng con đó đôi khi nó nói không được nhưng mà trong lòng là như thế cô nhà nhưng mà em tin cái câu cuối cùng của anh là à, hạnh phúc là khi có người chờ cửa là anh muốn xin đi nhậu nữa đó <laughs> chồng con mà đi ra đường á mà khuya mà không về là con ngủ không có được là con phải bắt buộc về rồi con mới yên tâm con mới đi ngủ được rồi bởi vì anh nói hạnh phúc là có người chờ cửa chỉ nhớ người chờ cửa và yêu người chờ cửa thôi chồng con cũng lãng mạn lắm vấn đề chúng ta chưa khơi gợi đúng những cái giây phút đó thôi tuyệt vời lắm <laughs> những giọt nước mắt hạnh phúc đúng không cô dạ đúng Thật sự là lần đầu tiên có mới nghe được như vậy nên rất là vui bây giờ ở những người đàn ông trên thế gian này hãy viết nhiều lá thư nhiều hơn nữa cho những người mình yêu thương có thể mình nói không được nhưng mà mình hãy viết thư rồi nhờ quyền linh đọc <laughs> hôm nay đi là do con trai cô đăng ký và sắp xếp cho mà con cô đi dạ. hôm nay hạnh phúc quá ừ hạnh phúc không con <laughs> dưới đây những lời rất là lãng mạn luôn á chú còn chưa viết được luôn á <laughs> rồi một cái điều gửi tặng gia đình rồi chúc gia đình mạnh khỏe hạnh phúc và thành công cô là Nguyễn Thu Tư 65 tuổi à, quê ở à, Đức Huệ Long An dạ xin mời anh ạ à. dạ em chào MC Quyền Linh em chào dạ. em MC Lê Lộc và chào quý à, khán giả đang xem chương trình à, em tên là Huỳnh Trọng Ân năm nay 30 tuổi em đến từ Tiền Giang à, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh dạ. nghề nghiệp của em là nhân viên văn phòng mình làm rể của mẹ được gần 3 năm rồi mình có em bé chưa nhỉ? À, mình có em bé được 15 tháng rồi à. <laughs> Chúc mừng nha Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con rể tương lai thì cô cảm nhận về chàng rể như thế nào? À, lần đầu tiên á, ờ, bé Diễm á, ờ, dẫn à, tôi với ba nó là đi hậu nghĩa rước rồi bé út thế rồi sau là trọng anh nè đi về tôi hết hồn tôi nói ủa sao mà không nói trước mà thấy hai đứa nó về tôi cũng mừng tôi ghé nhà bạn tôi chơi rồi à, sau á ba nói rước trọng ăn với với à, diễm á, vô nhà của bạn luôn thế rồi à, ăn bữa cơm thì ấn tượng á, thì thấy chàng rể dễ thương à. thấy cũng đẹp trai à, cũng xứng với gái mình à. về cũng nói nói ừ, tôi thấy này được dạ cho em xin kể thêm xíu nữa là cái ấn tượng đầu tiên á là lúc đó thì cũng tưởng là một cuộc gặp mặt đầu tiên bình thường thôi nhưng mà sau này á về nhà kể lại thì mới biết mình em muốn té ngửa luôn gia đình bên đó là đã có đính hôn từ từ nhỏ giống như hồi xưa dưới quê đó bạn bè dạ bên đó có con trai bên mẹ có con gái thì hai bên sẽ là khi mà con họ lớn á cũng dạ, muốn bầu xui dạ, xui với nhau thì hôm đó là bên đó có ý mời mẹ và vợ em qua để xem mặt nhưng mà không ngờ hôm đó là vợ em lại dẫn em về chơi hôm đó em em cứ qua em cứ ăn uống bình thường luôn sau này cũng ăn cơm rồi dạ. cái gì rồi cái câu chuyện kia sao ừ, cái gia đình bên kia thì sao gia đình bên kia thì sao rồi cái ờ, tình là im luôn không nói gì hết <laughs> cái, cái, cái bạn nam bên kia ờ, biết biết bỏ ờ, đi luôn có bạn trai cái bỏ đi bỏ đi luôn cái đứng dậy nó chào cô đi <laughs> ủa mà chẳng lẽ con gái cô không biết là hôm nay gia đình ờ, sắp xếp không không không biết nhưng mà anh này mới gặp lần đầu tiên là chịu anh này hơn đúng vậy á nhiều khi là ờ, anh này khá hơn anh kia không bên kia khá hơn bên kia nhà lầu ba tầng nhà trọ có một dãy có hai đứa con luôn hả đúng vậy nhưng vậy anh này có cái điểm gì mà nổi bật dữ vậy cô ừ. tôi không có hỏi là là là <laughs> giàu có không gì tôi thấy gương mặt dễ thương tôi chịu không? có cảm tình có cảm tình tôi chịu à. hả <laughs> à. mà nhớ hôm đó là không phải chỉ chơi đến uống nước trà bình thường đâu ừ. mà ăn uống luôn ăn cả buổi luôn ngồi, ngồi từ, từ à. sáng mà tới chiều mới về luôn giống như cái buổi năm mắt vậy đó Rồi mà hôm đó em là ngượng ngùng như vậy hả dạ lúc đó chưa biết lúc đó em biết là đầu tiên chưa biết em ăn quá ràng luôn còn nhậu luôn với bác bên đó luôn mà <laughs> nên sau này em nói trời ơi sao bạn mẹ em nói sớm với con lúc đó cái lỡ có gì mà con bị quýnh chết luôn <laughs> anh ấn tượng ở mẹ điều gì lần đầu tiên thì uh, gặp mẹ thì cũng mẹ cũng không có nói chuyện cười, vui cười nhiều tại vì mẹ khó tính lắm đâu lúc đó đang căng quá yeah, lúc đó đang căng lúc đó đang cũng, cũng có thể cho đang căng nữa đang đi coi mắt mà tự nhiên con con gái mình dẫn thằng nào về không biết luôn <laughs> tưởng tượng vụ căng thiệt căng thiệt á cưới rồi anh rồi cô có mời bên đó không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 thì à, lúc đầu thì cũng như em kể thì em thấy mẹ khó lắm ừ. nhưng mà sau khi về thì hiểu được tính mẹ thì thấy mẹ dễ hơn năm đứa người con gái gái này là dốt á một thằng trai à nó ba ngày tuổi chưa cái gì mốt mà lê lộc mà chịu làm dâu cô tao tao ta, ta, nói gì chị lê lộc dễ vậy con con đẹp trai lắm thôi ờ, tôi đồng tiền có hai đồng tiền giới có đồng, đồng tiền không hai đồng tiền đúng không mà cô có hứa hẹn với bên nào chứ không chưa chưa chưa chưa hứa chưa hứa em nghĩ là ở trong gia đình mình chắc vui lắm đúng không anh cười suốt thôi đúng dạ, không đúng rồi bây giờ là về là mẹ mẹ con nói chuyện vui lắm à. có dạ. gì mẹ cũng kể nó nghe chuyện hàng xóm luôn á đúng rồi ân lại đây mẹ kể cho nghe cũng như hồi trưa này nè ân qua mẹ mẹ qua nhà hàng sớm mẹ có chuyện vui lắm <laughs> chuyện con gái họ gì cũng kể luôn dạ thật à. lắm vậy có khi nào mà đem chuyện trong nhà kể ngoài đường không không biết chắc không có <laughs> không có đâu tôi ờ, đang giữ em bé ờ, cho cho trọng anh nè là mười mấy tháng dạ. giữ giùm cho hai đứa đi làm ăn giữ chứ không giữ ra nó cũng nói một vòng à. ờ. <laughs> có bao giờ em có gì mâu thuẫn căng thẳng gì với mẹ mẹ vợ không dạ thì lúc đầu thì sợ lắm tại mẹ khó lắm đâu có nói chuyện được nhiều đâu nói chuyện hai ba câu là vậy lãng lãng lãng đi chỗ khác à. à nhưng sau này mới hiểu tính mẹ nhiều hơn dạ. tại vì mẹ không phải là khó tính mà là mẹ muốn tốt cho con cái nhưng mà cô ơi cô ờ, chưa hợp với anh ở điểm nào cô trọng ừ, anh nó cũng hay hay hay nóng tính nó hay nóng á dạ ừ. có giờ cô giận nó điều gì không không nó cũng không làm gì tôi giận à tại vì sáng nó đi làm thì cũng là thưa mẹ con đi làm đi về là thưa mẹ con đi về vậy đó thấy nó cũng là ngoan ở chỗ đó với nó về nó cũng phụ giúp uh, nấu ăn rồi tôi không có nấu tôi chỉ giữ bé thôi đó nó về nó nấu phụ là vợ nó giữ em ngon không cũng được hả nó nấu sao tôi không vậy <laughs> đâu dám chê chơi nó nấu sao ờ. con nó cũng ngon mà mẹ mẹ nói gì mẹ em có tính dễ thương lắm tại vì ngoài thời gian tụi em đi làm thì có mình mẹ ở nhà với bé thôi còn thời gian còn lại mẹ em rất là dễ ngủ ví dụ tụi em về là mẹ có nói thôi con mẹ giao lại cho hai đứa con ờ, con của hai đứa con đó mới quen nó nó trước nó sau rồi cũng kể mình cũng kể là hôm nay con đi về về về nhìn qua mẹ ngủ o o o hết gì nói tiếng tiếng sao mẹ rất là dễ ngủ hồi nào bà ru con ngủ rồi bà ngủ trước con con cháu không cũng muốn vậy đó có có mấy lần mẹ có có ngủ có ngủ trước luôn có ngủ biết sao dỗ mơ nó cứ ờ, ngủ đi không ngủ đi ngủ sao nó không biết nó có ngủ chưa mình cũng nằm ngủ luôn <laughs> có mấy lần về thấy mẹ thấy đưa thằng con của em nó, nó nằm trên võng mà nó, nó ngoa ngoa ngoa trong khi à. mẹ cũng khó Mẹ nó mẹ, mẹ ngủ dữ vậy nó câu lần hãy ngủ ngủ đi con à. bà ngủ trước nghe con <laughs> thằng đó ngủ á thì biết bắt hát à. hát vài câu mà hát sao hình như nó mùi <laughs> muốn ngủ luôn hát sao hát sao mẹ em đứt đứt nghe cải lương ủa vậy hả dạ mẹ em ở ờ, cái cái vùng mà hồi xưa gọi là cái vùng mà trung tâm của cải lương á vùng vàm cỏ đông đó dạ, có bà vàm cỏ đông dạ, cỏ đông dạ đúng rồi cỏ đông ừ, dạ đúng rồi dòng mẹ em hay nếu rảnh là hay thường là vu vơ hát một vài câu cải lương như vậy đó làm câu với cô ừ. dạ <clears throat> À, tôi xin giới thiệu tôi hát à, bản dầm sông quê em hát cho Quyền Linh với Lê Lộc nghe nha. Dạ. Ừ, chiếc nhỏ đó ha. À, dạ, chiếc xuồng nhỏ đưa em về xóm nhỏ nghe rì rầm tiếng sóng vỗ gần xa dòng sông quê đẹp ánh trăng à nghe câu hát xa xa lòng anh chạnh nhớ từ buổi quen nhau anh thường kể em nghe chuyện màu xanh trên dòng sông dầm cỏ Kỷ niệm quê hương hay tình em đó rồi năm tháng xa nhau như con sông nhỏ trong lòng dòng nước trong xanh soi ánh trăng rằm mấy mươi năm sông cùng ta ra trận là bấy nhiêu lần sông chớ nặng chiến công màu xanh quê hương lớn lên trong bơm gầm lửa ràng măng dài ờ, mưa ngàn có tình mẹ chắc chiêu dòng sông tôi yêu chở nhiều nhung nhớ anh có hay tặng quà cho cô không cô có tặng uh, qua 8 tháng 3 tặng cho vợ nó rồi tặng cho, cho cô nói tới quà thì mẹ em vui tính lắm nhưng mà thực sự có nhiều cái vui một cười ra nước mắt á thì em có nhớ một lần em có tặng cái điện thoại cho mẹ thấy chưa à. quên cái dạ. điện dạ. thoại dạ. nhớ cái điện thoại con tặng, cho mẹ nhớ không điện thoại dạ quẹt hả dạ không, điện thoại bình thường tại vì bình thường bấm bấm ờ, số à mẹ không thấy đường mẹ đang ở quê thì cuối tuần tụi em thăm về thăm mẹ nhưng mà về không hay nhà đóng cửa thì cứ nghĩ là mình mua điện thoại thì điện số điện thoại đi gặp mẹ nhưng điện hoài luôn thì bỏ trong nhà mình đi ra đồng á mình sợ uh, mưa ướt hay gì đó rồi cứ bỏ nhà <laughs> luôn quên mẹ đi quá trời luôn lúc mà về nói mẹ mẹ ơi con mua điện thoại không phải về để con tự nghe nhạc con <laughs> muốn nói chuyện với mẹ cho mẹ cái quẹt đặt đi nha có mua rồi mẹ không chịu xài tự mua đi tôi không biết tôi xài nên chỉ xài coi chương trình mẹ chồng nàng dâu bạn muốn hẹn hò vợ chồng son này kia đúng ra là uh, tôi thấy uh, Ờ, trên truyền hình Quyền Linh Lê Lộc tôi cũng ước gặp lắm mà à. ngày nay là tôi gặp là tôi mừng lắm thiệt làm như tôi chắc tôi trẻ thêm vài tuổi tôi mừng <laughs> thiệt tình đó ờ, để lời thăm hàng xóm nha <laughs> con gái cô có gửi một cái lá thư trời ơi ừ, sao dài quá. dữ <laughs> chào mẹ của con thông qua chương trình này con có rất nhiều điều mà tự thâm tâm mình rất ít khi tâm sự hay nói cho mẹ nghe mẹ đã hy sinh cả cuộc đời để lo cho con đến lớn khôn khi con tìm được một nửa cuộc đời của mình lên chức làm mẹ và mẹ lên chức bà ngoại á thì mẹ lại cực khổ trăm bề hơn nữa chào một nửa mảnh ghép tình yêu của em anh đã che chở em cùng với em đi qua một chặng đường khó khăn nhất của cuộc đời này anh phải vất vả trong vòng xoáy mưu sinh cơm áo gạo tiền nhưng mà vẫn phụ vào việc nhà và bún vén cho gia đình nhỏ của mình Em cảm ơn và yêu anh rất nhiều Thông qua chương trình Con muốn mẹ lo cho bản thân mẹ nhiều hơn Mẹ bị huyết áp và tim mạch đó Mẹ thì có tính hay tiết kiệm Nên con muốn mẹ đừng có tiết kiệm nữa Mà hãy mua những gì mình thích Mẹ nhé Con mua đồ cho mẹ Thì mẹ cũng ít mặc lắm Với chồng Em muốn anh Bớt nóng tính lại Đôi lúc Em biết anh bị áp lực công việc nên hơi cáu gắt Nhiều lúc em cũng thông cảm Nhưng có đôi lúc em cũng buồn vì những câu nói vô tình của anh Anh lo cho sức khỏe của mình nhiều hơn Ngủ sớm hơn Và ăn đúng giờ hơn Thương mẹ Yêu chồng Một cái đây là lần đầu tiên mà vợ em đã nói ra những cái nỗi lòng mà trước giờ Ừ, chưa bao giờ con xin phép mẹ là vợ con chưa bao giờ nói với con những cái lời thật lòng trong lòng của vợ con vậy thì cái cuộc sống mưu sinh mà sáng dậy ra phải làm sớm mà tối về có khi mẹ có khi vợ và có khi con của em đã ngủ ngủ rồi thì không có thời gian để nói chuyện rất là nhiều như vậy thì hôm nay thông qua chương trình thì cũng à, đầu tiên cũng gửi lời à, à, cảm ơn đến mẹ cho dù mẹ rất nhiều bệnh nhưng mà mẹ cũng đã à, dành thời gian để à, phụ tụi con và thông qua chương trình cũng cảm ơn vợ thật lần đầu tiên trong ờ, những cái năm tháng mà quen nhau thì vợ đã đã, đã nói ra những cái thật lòng trong trong ờ, lòng của vợ anh thấy rằng em cũng muốn khóc nhưng mà em ngăn những giọt nước mắt đã rơi xuống dạ đúng bởi vì những cái lời lẽ đó làm cho trái tim mình nó rung động và cảm giác yêu vợ nhiều hơn đúng không dạ Cô có muốn nói gì với con rể của mình Muốn con mình thay đổi điều gì không Thì con bớt nóng tánh Chứ mẹ cũng không thấy gì Cái gì con cũng hoàn hảo Mà điều con có khi cũng thấy gai gắt Thấy gương mặt con hơn gì về á Con khó chịu thôi Thôi chứ cô không có nói gì mẹ vợ hết yeah. Mệt, Chỉ mà. mệt mỏi Mưu sinh tất bật cô biết rằng cuộc sống bây giờ đó Đôi khi á là người ta quên ăn quên ngủ quên đi gia đình của họ đang chờ họ họ cũng vì gia đình mà phải mưu sinh thấy dạ. đi đi đi sớm gì tao từng dạ con hứa từ nay tụi con sẽ quan tâm ba mẹ nhiều hơn thôi giờ mẹ cũng ờ, cảm ơn con chúc cho hai em mãi mãi hạnh phúc chúc cho cuộc sống thành công hơn nữa để bớt vất vả mưu sinh dạ. cho cho sơ hung hung lên lọc cái kìa dạ. thấy dạ. thương quá thương quá thấy trong tình hình không chứ không dạ. thấy không thấy dạ đâu rồi <laughs> dạ con cảm ơn cô Ôi, rồi xuống hồn trời ơi tại cô vì, rung cô hôn cái con là... rung quá dạ không có thấy thấy trong truyền hình chứ ở ngoài quyền linh rồi cũng không có gặp quyền linh được nói là ước gặp quyền linh nói chuyện là mà có gặp đâu dạ. <laughs> thấy thương Ai quá thấy... ờ thấy thương đẹp trai <laughs> cảm ơn cô à. đây một món quà để có thể nhớ quyền linh lê lộc